Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé à, Hôm nay mình sửa cái à, quạt hơi nước phun sương Thì à, mình đang sửa cái dòng máy này thì Hầu như là nó bị hư khiển nhiều lắm Đây, đây một cái cũng Iran luôn Mình thấy rõ, mình đang cầm chỉ có một mình thôi Cầm thì nó quay, nó hơi rung Tiếng ồn cũng hơi có Ở bên đây nữa thì à, trạng thì cái bo nó đã cái bo để mình lấy qua mình đây nắng quá sáng nắng hiện tại thì đa số là nó chết bo thấy rõ đây. chết IC này thì nó điều khiển không được thì mình mua thì nó không có nếu mà chết ni C này thì nó tạo ra cái nguồn 5V 5V để nó cấp cho cái à, cái bảng điều khiển này thì mình độ cái nguồn 5V khác mình bỏ vào thì nó cũng bình thường nhưng mà đa số mình nhận những cái dòng này cho nó xui rủi sao nó mà đa số là nó chết từ trên đến dưới chết carbon này à, cấp nguồn 5V nó cũng không chạy luôn à, con vi xử lý này nó cũng đã chết luôn thì mình mấy cái thôi hồi à, Tết giờ mình làm có chục cái à, nó trái thì mình đi mua thì nó nó không có mà đặt trên mạng thì mình cũng mơ hồ quá nó mờ quá nhỉ để mình chỉnh lại à, đặt trên mạng thì nó cũng mơ hồ quá với uh, nó rác đó nó đắt tiền một cái bo như thế này hôm rồi là mình xem là nó đâu năm trăm mấy sáu trăm mà mình không biết xài được hay không còn chưa tính cái bo này nữa mà mình thì đi mua IC thì nó không có có do đó thì à, mình đã bỏ bỏ luôn à, mình đã đổ lại như thế này để mình xem cho mọi người xem độ đây thì à, nút này thì bơm nước ừ. còn nút này thì là nút à, đảo đây, công tắc nguồn này công tắc nguồn chính mình tắt là tắt hết lúc đầu thì mình định làm là mình à, gắn một cái hộp số ba số như thế này nên mình khoét cái lỗ thì nhìn nhìn thấy nó không có đẹp do đó mình đã dùng cái công tắc này dùng cái công tắc này để mà mở cho nó đẹp với nó dễ hơn mình cắt miếng bk nữa là ừ, hoàn chỉnh rồi để qua đây mình sẽ cho mọi người xem cái mặt nó thì cái này mình cũng chuẩn bị mình làm luôn nè cái này thì nó nặng hơn cái này thì nó cháy lóc luôn cái này nó cháy lóc luôn đây ở đây thì à, ba cái cọng dây mà để bốn này nè thì đây là cái cọng dây nguồn nè à, dây nguồn của này ba số 1 2 3 đây tại vì mình cái này mình tính mình không có chia sẻ mà mình làm rồi chứ mình thấy nó bị hư nhiều quá do đó là mình chia sẻ mọi người Còn cái quạt này là đem đi sửa rồi nhưng mà khách nó trả lại trả lại là nó, nó thợ trả lại thợ nó là không có đồ làm thì cũng đúng đi nhưng mà người ta không có độ đó là mình độ chế lại ha còn cái công tác nút màu xanh bên kia mình thấy nó không có cái ờ, biết đường nó nhấn vô thì ờ, đóng mà nó mở nhấn cái nữa thì nó mở mình làm như cái kia cũng không hay mình làm cái này thì mình biết ừ, đang mở đang tắt ha thì cái này mình xài cái này thì mình phải canh nước nha nếu mà mình bơm nước thì hết nước mình phải đổ vào nó không có tự động nó ngắt được đó. đây để mình lật cái này lên có một tay thôi một tay đây ở đây mình đã bó rồi nên mình nhét lại thôi mình nói gì luôn đi ha anh em nào không hiểu thì cứ ờ, điện trực tiếp hỏi mình ha đây là cái công tắc này là công tắc này là cái công tắc ờ, nước nè công tắc này tắc đảo nè này thì 3 à, giây 3 giây này 3 giây này thì à, trắng vàng xanh này mình cho vào ba số dây ba số trồng khó ôi gì vậy sao mà xem ba số này xanh trắng mình cho vào đây à, còn cái cộng à, màu đen ừ. cộng màu đen thì mình cho đi vào cái à, chân ngoài thì cũng giống như cái chân bình thường đó. cũng như cái chân quạt thường thôi rồi còn ở đây ở đây hai sợi dây nè công tắc này hai sợi dây nó cũng ra hai cộng đâu là cái con đảo rồi đây này con đảo này nó có hai cộng này à, bơm nước cũng có hai cộng thì mình sẽ một cộng mình sẽ cho vào đây à, mình đưa đi nó một cộng vào đây còn một cộng mình sẽ cho nó đi à, một đầu thì cho nó dính vào cái chân này luôn dính vào với cái chân mà kết nối số nè dính chân ngoài nha còn cái à, cái này thì hai cái chân này chập lại thì nó chỉ là một cộng thôi nha chứ không phải là đưa nguồn âm nguồn dương vô đây là nó nổ banh chành nha ở đây mình lấy cái viết mình vẽ nha mọi người sẽ ở đây cái này là mình vẽ nè mình vẽ nó cũng không đẹp lắm nha à, mấy bạn vô xem mình cũng đừng có chê dùm cái đây thì đây là cái công tắc nè đó công tắc mình sẽ bỏ vào đây thì cộng dây nguồn nó có hai cộng thì một cộng mình cho trực tiếp vào đây nó nối với hai công tắc này hai công tắc này nối lại ha thì cho hai trăm hai vào đó còn cái này là cái cọng dây đảo đảo thì nó có hai cộng thì mình một cộng mình nối vào công tắc này bơm cũng vậy còn hai cộng còn lại mình nối lại với nhau Ừ, cho nó đi vào 220 luôn rồi còn một cuộn dây số nữa thì mình cũng bỏ vô đây luôn nha cuộn dây số mình bỏ đây luôn nha còn bỏ vô đây là nó không chạy nha nó cũng không có nổ luôn nữa bỏ vô đây nó không nổ nhưng mà nó không chạy thôi rồi mình bỏ vào đây à, mọi người thấy không thì ở đây nó như thế này thì à, mình nếu như mà thì ba số nè ba số thì mình sẽ bỏ như thế này nha đây ba khớp mình bỏ như thế này cọng này cọng này mình sẽ cho vào đây luôn còn một cọng còn lại bỏ lên đây hoặc là bỏ đổi đổi ngược lại cũng được không sao cả rồi bây giờ mình sẽ gáp vào mình sẽ mở cho mọi người xem ha xem nó chạy à, có ổn hay không ha ok đây là mình gắn vào rồi nè đây là cái công tắc chính nè hả thấy quạt nó quay quay đó rồi mình sẽ bấm cái nút giảm đảo qua đảo lại rồi mình tắt rồi bơm nước rồi con lưới vẫn ok ha rồi nếu mà mình vội quá mình sẽ tắt đây tắt hết là không quay luôn Đó, rồi mình mở lên rồi ok ha ôm ha rồi mình bấm đảo